chào tất cả anh em à, cái tiếp tục video này thì tôi lại giới thiệu cho anh em thêm một cái ờ, bộ hột tài xỉu để cho anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu bịp thì anh em luôn luôn anh em chiến thắng Đấy, luôn là còn chiến thắng và cái bộ hột tài xỉu này nó còn là giúp ích cho anh em Đấy, một cái gọi là những cái thế hột tài xỉu khó thì anh em nào đi lắc tài xỉu thì anh em biết rồi những cái thế hột tài xỉu khó là như thế nào là những cái bộ hột mà tài xỉu mà mặc định của nó ấy, là nó sẽ đứng ở tài hoặc là sẽ đứng ở xỉu đó. thì uh, cũng không cần phải nói nhiều về những cái thế hột tài xỉu khó anh em đi lắc tài xỉu anh em biết rồi những cái thế hột khó thì anh em rất là khó anh em có thể là đưa được lên theo ý muốn Đấy, nhưng mà ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu này nó phá hoàn toàn tất cả những cái thế hột tài xỉu khó mà anh em gặp phải nhá thì anh em gặp phải những cái hội tài xỉu khó thì anh em sẽ thì anh em ờ, sẽ bị uh, tâm lý tâm lý khi mà anh em bị tâm lý rồi thì anh em lắc tài xỉu nó sẽ nó sẽ không được uh, theo ý muốn của anh em nhé Đó. đấy thì uh, trước tiên vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu này nhất là bộ hồ tài xỉu này là tiên là bộ hột tài xỉu hay nhá bộ hột tài xỉu hay thì anh em uh, đã dùng qua cái bộ này rồi thì anh em biết Đấy, nó phá được hoàn toàn những cái hột tài xỉu khó Đấy, còn cái bộ hột này nó hoàn toàn không tang 100% không tan. cho anh em anh em có thể lắc bộ hột tài xỉu này nó đi đều nhất là nó đi đều thứ hai là anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu theo ý muốn đó thì cái cách mà anh em lắc được cái bộ hột tài xỉu này đi theo ý muốn thì là anh em cứ lấy cơ sở anh em mua bộ hột này hoặc là anh em có thể là đặt đơn hàng gửi về cho anh em Đấy, thì tôi sẽ gửi video hướng dẫn cho anh em cách lắc ở trên video hoặc là anh em có thể gọi điện trực tiếp cho tôi để tôi sẽ hướng dẫn cho anh em ở trên video nhé <clears throat> thì cái bộ này nó tôi sẽ thử cho anh em cái tăng tích của nó nhất thử cho anh em cái muối này để bên tôi cung cấp cho anh em tất cả những cái size những cái level bộ hột tài xỉu nha 11 12 13 14 đó thì uh, size nào cũng có tùy thuộc vào anh em sân chơi và anh em đánh size nào thì anh em cũng đặt đơn hàng của size đó nhé tôi thử cho anh em nước muối đấy. đó nước muối này chính xác là chưa được mặn lắm nên là hột nó vẫn à, hột nó vẫn à, lên chậm đó tôi vừa thử cho anh em nước muối từ 500 Bộ hột này thì có thể là bao cho anh em cả ăn thua trẻ hột luôn nhá Trẻ hột ra không có tan Đấy Nắp luôn này Camera là hỏng rồi nhá Đây, gọi đèn cho anh em Đó rất là trong đúng không anh em đó. rất đẹp đó. Đấy, vừa rồi là tôi đã thử cho anh em cái à, xanh chín của cái bộ hột tài xỉu này nó hoàn toàn không tan đó. thì còn cái ờ, đĩa hồ tài xỉu này để làm gì thì một lúc nữa anh em sẽ thấy được là nó sẽ như nào đây là bộ toàn hột là bộ chợ anh em nhé bộ hồ tài xỉu chợ chưa làm cái gì cả còn đây là cái bộ hồ tài xỉu hay mà tôi muốn giới thiệu cho anh em cho anh em làm tay cái thì anh em sử dụng anh em đi lắc sẽ rất là hiệu quả đó, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này thứ nhất là cái bộ hột này nó đi rất là đều cho anh em khoảng tầm 90 phần trăm đi đều cho anh em nhé cái chế tài nhà xỉu chế tài nhà xỉu đó. đó chưa gì đã có chén bão rồi anh em nhé Đấy, cái bộ hột này nó quy tụ được tất cả những cái bộ hột thường nó có ví dụ như bộ hột tài xỉu bạc bộ hột tài xỉu nặng nhẹ Đấy, bộ hột tài xỉu ờ, đi đều 5 năm đó. nó được quy tụ rất ở trong cái bộ hột tài xỉu này nó rất là hiệu quả cho anh em đấy anh em nào mà đã dùng rồi thì anh em biết đấy, cái này 7 80 phần trăm 90 phần trăm nó lên tài cho anh em này Đó, 446 này xỉu này 145 này đấy, nó đi rất là đều đúng không anh em thì uh, còn cái mà anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu thì tôi cũng test luôn cho anh em còn cái cách lắc như thế nào thì anh em phải đến cơ sở anh em mua bộ hột thì tôi sẽ nói cho anh em đấy, ở trên video thì anh em thông cảm nhé giữ xỉu cho anh em này hai hai năm này bốn bốn hai này Đấy, anh em thấy ra nguyên cặp Đấy, tỷ lệ về bảo rất là cao nhá tiếp tục rất là xỉu bảy tám phần trăm nó xỉu rồi nha bốn bốn nhất này Đó. thì cái chén này lên tài đấy thì uh, nói chung là anh em phải tiếp xúc với bộ hột anh em phải làm quen với nó thì anh em lắc uh, giữ được tài giữ xỉu thì là nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều nhá Đấy, thì uh, vừa rồi là tôi đã test cho anh em cái cách mà anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu Đấy, cách giữ tài hay là cách giữ xỉu nó đều như vậy hết Đấy. thì bây giờ cái gặp phải những thế hột ờ, uh, 556 hoặc là 665 nó cũng là những thế hột tài xỉu khó mà mặc định của nó là như thế nào mặc định của nó là khi mà anh em lắc cái chén này thì là nó sẽ cho anh em là cái chén tài Đấy, cho anh em chén tài thì là bắt buộc là anh em phải xuống được xỉu nếu không xuống được xỉu thì là anh em sẽ thua chén này đó thì ờ, đây là cái bộ hột tài xỉu hay đây thì là cái thế gập ngay cái thế hột này thì tôi sẽ nói luôn cho anh em cái ờ, bộ hột hay này nó hay ở chỗ nào đây hay ở chỗ này này cái bộ hột hay này nó đã phá hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó nhá nó phá hoàn toàn đấy thì cái riêng gặp thế hột này anh em chỉ cần cách lắc bình thường cách lắc chuyển hột thôi là anh em có thể là cho nó về xỉu rất là dễ dàng đấy đây tôi sẽ thử cho anh em đó xuống xỉu luôn đúng không anh em đó thì uh, đây tôi sẽ lấy một bộ hỗ trợ nha lấy đại lấy một bộ hỗ trợ đấy lấy một bộ hỗ trợ và để cái để cái thế hột ờ, uh, 556 như vừa rồi à, 665 như vừa rồi đó để cho để lắc với cái cách lắc bình thường của tôi như vừa nãy thôi để xem nó là cái tỷ lệ của nó là nó về tài hay là về xỉu đó lại lên 446 đúng à 4 ở ờ, đúng 466 đó thử cho anh em một cái nữa này vẫn là chén 5 à 665 nhá test cho anh em này tỷ lệ nó về gì nó 80 phần trăm 90 phần trăm nó nó đứng ở tài anh em phải lắc được súng xỉu thì anh em mới ăn nhé đó vẫn là tài đúng không anh em đây là bộ trợ còn cái bộ này bộ hột hai này nó phá được hoàn toàn cái thế hột tài xỉu khó đây thử cho anh em một chén nữa 665 đúng không anh em Đấy, anh em chỉ cần lắc bình thường như vậy thôi là cái tỷ lệ của nó xuống xỉu nó ngược lại so với cái cái cái bột uh, à, chợ nó lắc cho anh em nha 7 đến 80 phần trăm nó về xỉu cho anh em đấy, 334 đúng không anh em đấy đây là cái bộ hột tài xỉu hay nó phá hoàn toàn được những cái thế hột tài xỉu khó mà anh em à, đi lắc tài xỉu anh em gặp phải thì anh em sẽ bị tâm lý khi mà anh em không lắc qua được những cái thế hột đấy đó thì à, video này tôi